chào các bác nhá shop Tân Ánh chào toàn thể anh em Đó, hôm nay gửi tới anh em một cái clip thông báo với anh em là cái mẫu xào gác chim nhé xào gác chim xào treo chim hay anh em gọi là xào gác cung ấy là nó đã có cái mặt hàng dày nhất anh em nhé mặt hàng dày có nghĩa là chất liệu vẫn là chất liệu inox nhưng mà nó dày hơn rất là nhiều ví dụ lúc trước nó chỉ là 0,5 0,6 gem thôi thì bây giờ nó dày gấp đôi nó dày tới 1 ly 2 nhá cái này thì à, một ly hai là do nhà sản xuất họ nói như vậy chứ còn nếu mà để mà kẹp thước đo thì chắc là không được ly hai đâu nhưng mà nó dày hơn rất nhiều chắc chắn hơn đây để chứng minh cho anh em thấy này à, ví dụ như là đối với cái mẫu xào này thì anh em à, dùng rất là nhiều với cái mẫu 5m và mẫu 6m thì nó phù hợp cho anh em nhiều hơn và anh em à, gác cù gáy này anh em đánh sẻ, đấy rất là thích cái mẫu 5m và 6m thì hiện tại cái hai cái mẫu này 5 mét và 6 mét thì đã có hàng dày nhé đây ví dụ như là tôi sẽ cân cái cây xào 5 mét này là cái mẫu này là cái mẫu cũ là loại mỏng nhé đây này loại mỏng nhiều khi ờ, vận chuyển đi lại nó bị bẹp đây này Đấy, bẹp nỗi không rút ra được thì tôi cân thử cái xào này ừ. cái này nó là một uh, cân nửa đại thôi chưa được một cân mốt nhé Đấy bây giờ mình sẽ cân cái ờ, xào dày mẫu mới đây cũng là 5 mét nhé đây 5 mét này thì nó sẽ nặng hơn rất là nhiều độ dày nó cao hơn đây cái kia này cân nửa nặng cái này tới tận ờ, hơn một cân sáu nhé đây này hơn một cân sáu hơn một cân sáu cho cái cây xào 5 mét loại dày nhé thế còn uh, xào 6 mét nó cũng dày hơn còn cây nguyên ở nữa đây còn những cây mà nó bị bẹp tôi mới rút ra này nó mỏng quá đi vận chuyển nó bị bẹp bị móp nhá không làm được phải rút ra thì đây là hai khúc này là một cây sào 6 mét đây cây sào 6 mét và cái loại ờ, mỏng ờ, ngày xưa ấy lúc trước ấy đấy các bác về mà đi đặt ờ, cành hay cũng hơi chê nó hơi mỏng nó là một cân hai nhá, một cân hai nó chê nó hơi mỏng nó không được chắc chắn lắm thì nhà shop đã nhập được cái mẫu xào càng dày chắc chắn hơn đây này cái này là mẫu dày hơn này Đấy, mẫu dày hơn này cái kia là cân 2 thì cái này tới một cân ờ, cân 9 cân 9 gần 2 cân nhé hơn một cân 9 lại gần 2 cân Đấy. thì đã cho anh em thấy được rằng là cái mẫu xào này nó dày hơn cái mẫu xào trước rất là nhiều đủ để đảm bảo chắc chắn cho anh em ờ, chơi và thứ hai nữa là cái mẫu xào cũ ấy mẫu cũ ấy thì trên cái đỉnh đầu này nó chỉ có một con IV một con tán thôi nhiều khi anh em dùng nó hơi bị lệch nè nhé thì cái mới cái mẫu mới mà cái mẫu dày hơn ấy thì là họ đã cải tiến và họ đã ra cố gia công thêm một con nữa là hai con nhé hai con linh tán hai bên rất là chắc chắn rất là bền đến đây là một số anh em chơi lâu năm thì hỏi là có có cái xào ờ, gọi là xào nhôm không thì shop trả lời là xào nhôm là shop chưa nhập được nhưng mà thực chất cái đấy không phải là xào nhôm đâu nó là xào hợp kim còn đúng là xào nhôm mình sẽ không dùng được đâu nhé nó mềm lắm còn với cái xào inox này ấy, với cái mức độ dày như thế này hơn một ly như này rồi thì đảm bảo cho anh em chơi giật cành là vô tư nhé không phải suy nghĩ nữa nhé anh em không cần phải thắc mắc nữa đấy. đối với cái mẫu xào mà xào inox mà đây xào inox mà dày hơn phân như này chắc chắn thế này ấy, thì anh em đi treo chim đi giật cành thì vẫn rất là tốt đây đây là cái mẫu xào mới mẫu xào 5m là 6m mẫu dày cái này thì là tiền nào của đấy thôi nó dày hơn thì nó sẽ phải đắt hơn à, cái mẫu xào ờ, đầu tiên nhá shop sẽ nói giá công khai cho anh em nắm được anh em mua hàng cho nó dễ cái xào 6m này này nếu mà loại mỏng là cây xào không thôi là giá 300 thì cây xào dày này sẽ thêm 50.000 nữa là 350.000 nhé 350.000 thế còn đối với cây 5 mét thì cái sào dày này thì giá của nó sẽ là 300 300 tròn nhé Đấy. 300 tròn cho cây sào 5 mét và loại hàng dày Đấy nhé các bác lưu ý nhé hàng dày chứ còn hàng mỏng đấy chỉ hơn 200.000 thôi nhé đây là hàng dày à, thế còn giá xào nó thay đổi thế còn loại tất cả giá phụ kiện đi theo xào thì vẫn như vậy nhé đây này à, cái móc thì là 10.000 cái câu niêm đơn này 90 nghìn cầu niêm kép là 120 đấy mấy cái phụ kiện đi theo cái áo xào thì may hộ cho các bác à, tính là 30 nghìn nhá thế là chỉ có cái xào chất liệu nó dày hơn chắc chắn hơn thì nó đắt hơn thôi còn những cái phụ kiện này giá vẫn như vậy nhé và thứ hai nữa là cũng bảo luôn với các bác là tiền nào của đấy cái câu niêm này là câu niêm ờ, xốp đặt thợ rèn ờ, rèn ra nung lửa đỏ rèn thì chất lượng nó hơn rất là nhiều độ cong này độ cong nó tốt này nó bén này chứ còn cái câu niêm mà câu niêm mấy cái đội mà đội buôn ấy họ nào họ đặt đấy đây này đây tôi vẫn còn sót lại một cái này đây so nhau nó khác nhau hoàn toàn cái câu niêm này chỉ có 40.000 thôi thì nói chung là nó chỉ hình câu niêm thôi dùng là không dùng được đâu nó choái nó không có giặt được thế đâm ra là shop phải đi nhờ thợ rèn đánh cho cái câu niêm chất lượng cong như thế này nhé thế còn cái con niêm mình là con niêm mà mấy người mà người ta buôn xào ấy người làm số lượng ấy người ta làm hàng loạt đấy người ta làm cho nhưng mà cái này nó chất lượng không được dùng không được nhé thế đâm ra anh em nhiều khi bảo là sao con niêm đắt thế thì anh em cũng lưu ý tiền nào của đấy thôi con niêm này con niêm có ba bốn mươi nghìn nữa như thế này còn con niêm chín mươi nghìn thì nó sẽ khác nhé nhưng mà bên shop thì bán hàng mục đích cho anh em là dùng nó phải ưng ý phải chất lượng đấy thì đã phải cố gắng nghiên cứu để đặt uh, ờ, thợ rèn họ làm cái đó rồi cái này là shop sẽ không bán nhé rồi thế là giá sào công khai là như vậy nhé các bác cập nhật được thông tin thì có nhu cầu thì mua đồng và alo trực tiếp đến uh, shop Tân Ánh với các đầu số này à, ship hàng thì vẫn là ship COD đi toàn quốc các bác đặt hàng thì cho thông tin họ tên địa chỉ à, ship về tới tận nhà cho các bác trước khi thanh toán là các bác có quyền móc ra kiểm tra cây xào lành nặng ngon lành không móc không mép cái trường hợp mà nó có rủi ro do vận chuyển mà bị hỏng móc mép ấy thì khi đấy là các bác phải yêu cầu bưu điện vận chuyển về lại cho shop và shop sẽ gửi cho bác một cái đơn hàng mới không bị móc mép không bị bẹp nhá còn hàng này dày như này chắc chắn là yên tâm hơn có đi bị cái hàng khác đè lên thì cũng yên tâm không làm sao cả chứ còn hàng nô mỏng kia thì nó mong manh quá sơ ý một chút là nó móc nó cong nhá thì các bác ờ, nhận hàng kiểm tra hàng thực tế như này xong thì thanh toán tiền tôi phải giao hàng thì các bác trước khi mua hàng thì các bác mua đồng và xem kỹ video nhé à, xào 5 à, mét thì nó nặng cân 6 sao ấy xào 6 mét thì nặng cân 9 đây nặng cân 6 nặng cân 9 5 mét là nặng cân 6 này 6 mét là nặng cân 9 rất là dày nhé chắc chắn cho anh em mà với cái loại này mà lắp uh, à, con niêm vào được cành thì là tuyệt vời luôn nhé tuyệt vời luôn thế còn uh, đối với cái xào dày này thế đây là áp dụng cho anh em đi gác ờ, cu treo chim giật cành rồi đấy là cái xào dày thì hô còn ờ, anh em nào mà muốn lấy sẻ ấy thì anh em phải cải tiến thêm cái bộ phận này nữa bộ phận này à, cắm lên phía trên này là anh em sẽ tiến hành đánh sẻ được nhé à, đánh xẻ được thì shop sẽ giới thiệu ờ, kỹ với anh em sau đây các bạn là giới thiệu cho anh em cái xào treo chim rồi xin chân thành cảm ơn các bác đã theo dõi video nhá